Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ review một lô đất tại Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. Lô đất này có chiều ngang là 10, chiều sâu là 30, tổng diện tích là 300 m2 nha cả nhà. Thổ cư 100%. Và hiện tại số cầm tay nha, mua là công chứng liền ạ. À. Vì lý do khách hàng muốn đầu tư tại khu công nghiệp Bicamax Đồng Phú cho nên khách hàng sẽ bán nhanh lô đất này bán nhanh nha cả nhà bán nhanh với giá cực kỳ hấp dẫn và lô đất này là một trong những lô đất mà khách hàng mua thì khách hàng sẽ có được những ưu điểm sau đây thứ nhất gần bệnh viện Mỹ Phước 2 thứ hai gần các tiện ích xung quanh như chợ điện máy xanh thế giới di động các trung tâm mua sắm của tại Mỹ Phước 2 nhà hát Mỹ Phước 2 ngân hàng và những Khách hàng có nhu cầu mua lô đất này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Và các nhà xem tới hay thì hãy nhấn bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình.